trên đường về thì uh, Giang thấy là bà con thấy các bác đang cúng ở đây à, vâng bác thì cháu hỏi một chút được không đấy, ờ, được dạ. cái này là cũng giải hạn là là cho nhà ai đấy nhà cho à, ờ, à, cho em à cái này nhà mình là có hạn gì mà mình hạn à, à, hãy à, em nếu cái bị à, đau à, dao à, à, phát vào chân à, mình đi đổi vì à, phát vào chân rồi là bố em chắc là có đến hạn à. 20 bát thì thì ờ, là trong nhà hàng này thì mình có cái gì ở ờ, đây em thế lợn thì ăn cơm thế con lợn đấy à lợn lợn à, trong bì đấy lợn con trong bì á ừ. còn sống hay là đã chết chết rồi ổn thế à cân sẵn rồi 30 cân thôi à, à đây đây mọi người xem đây đây xem đây đây xem ô Ah. đây có một cái ờ, rất là lạ à đúng rồi đấy, đầu lợn đầu lợn ừ, để giải kim gan ừ, đấy cái này là cơm sôi cái cái này bánh à bánh bánh dày nhỉ bánh dày bánh dày của người này là ra bánh dày ừ. kia kia là con gà kênh ờ, ở em là xa trường giang xa trường giang à, vâng, à. Dạ, vâng. trung đồng dạ, đấy có gà chín dạ, cái này là sừng trâu trâu ấy nhỉ bác nhỉ? Ờ đấy, sừng trâu đấy. À đây à? tôi xem được không? Được. Có sờ được không? Sờ được thôi à. Thổi đấy. À, sừng trâu các bạn. Thổi đấy. Ồ. Thổi thử xem nhá. Không không thổi được đâu, không biết thổi. À đây à? Thổi được. Thổi. Kêu đâu? thổi không kêu đâu. Làm cái gì để nó kêu nhỉ? Đó ông thầy thổi nó kêu đâu. Kêu. Đó thầy bác thổi cháu thử chưa kia của gì nhỉ sẽ cho mọi người xem thử nào ờ. thầy Ô, giỏi nhỉ Ô, đúng thầy ấy, thổi được than thổi không ra tiếng đâu mọi người Ra tiếng đâu Ra tiếng đâu Chú si, giả sư quyền chú si, giả sư quyền trắng Cái con gà sống như thì làm như nào ấy? Sống để, để dấn vía về nhà À, dấm vía về nhà À, đây, quay quay cho mời xem kìa Cái về đấy Quay cameraman quay cho mời xem xem Cái cái kỳ chiêu cái là chi siêu nè, cái là cái là chi siêu, siêu vô hạp, vô hạp, vô hạp Cơm này là mang về nhà đấy Mang về nhà ăn xong rồi mang về nhà rửa. Ăn xong rồi rửa là, là hết rồi đúng không? Dạ vâng. vâng. Mang về nhà rửa. Cảm ơn bác nhá, cảm ơn ờ, một em vâng, nhá. Đến vâng, đây tí nữa rượu xong về. Rồi rồi cảm ơn khi nào đấy anh lên lên sau nhá. Vâng vâng. Biết phong tục để giới thiệu mình biết. Đây này. Ờ, hay nhỉ. Tất Chiếu cho bác. Tôi ờ, thấy một cái gọi là văn hóa phong tục tập quán là văn hóa của người đồng bào giao khi mà người ta nói là có hạn giải hạn người thầy cúng là hạn lớn vâng đấy là hạn có cả đầu lợn có rất là nhiều luôn à, một cái, cái lạ là cái sừng trâu ấy à, răng phổi thì không lên tiếng mà bác cái là phổi được chỉ có người thợ người thầy cúng lớn thì à, người ta mới phổi kêu được phía đằng sau này là đang với uh, lên trên đỉnh ngọn lành giờ đấy nhìn mọi người nhìn thấy cái đỉnh uh, ngọn lành nó cao chưa đấy thì nó mới lộ ra kìa thôi đi về đi cứ về nhá bye bye Ôi trời Biết là hai vợ chồng ở nhà không có người Bố tu ở nhà không các con? hả bố tu ơi bố tu đi làm à thế yeah. làm từ đâu hả con ồ oh. rồi đây mọi người ô oh. mắc tuổi đến hết rồi thế vợ chồng đi làm đây là nhà vợ chồng vàng mỹ ấy và đợt trước mà giang nó làm cho này nó mưa chồng đi làm đó rồi đi làm hết rồi làm hết không làm nhà hai thứ sáu thứ bảy chủ nhật mà đây là kho để quần áo với lại gạo khóc của gia đình à có nuôi lợn nha đây xem nào đây xem có lợn không bây giờ chồng muốn nuôi lợn hay sao ấy? ôi giời ơi lợn nó sẽ thả rông nhiều quá trước mình mình bảo là hai vợ chồng là nuôi lợn ngoài kia cái đất này của gia đình là đất của nhà anh à, tu ở dưới này là trước anh cho thôi hai vợ chồng không có đất đây mọi người nhà này Tiếc quá hai vợ chồng lại không ở nhà Cháu ổ điện vẫn để kìa Không vấn đề Nước cháu vẫn chạy tốt Cũng đánh nào này mình này Mình tự lắp hết mà Lắp đây nào Bắn vào lỗ như nào, bắn vào lỗ nào Bắn như nào? Bây giờ này. nhiều nhờ này, nhiều nhờ này, bắn thắng được nhiều đấy nhở. các bạn ơi, các bạn hãy xem này. Nó nhỏ nhỏ nó chơi ờ, bắn thắng được nhiều lắm. Đây. Rất là nhiều. À cho vào chai nè. Cất quá. À. à, những cái trò chơi mà ngày xưa từ lúc nhỏ nhỏ mà Giang cũng hay chơi này Mọi người hay chơi bắn bi này nhưng phải bắn bi Hôm nay ờ, trên bản mình đi vắng hết rồi nhở Các bác lớn đi vắng hết rồi nhở Có thằng hái nuôi không? nuôi ờ, của mình đây này Bố Tu đi làm lâu chưa về à? Bao nhiêu lâu rồi? Thế rồi nhưng mà không nhà đi nương à? Rồi, thế có mẹ nhà không? hết à? tối có về không? À, tối có về à? Để các cháu chơi đây con chơi đến gì? Con này. Con chỉ mong muốn con chơi. Bây giờ, bây giờ em đang đang đổ, đổ trên này nên là nhà nước đổ cho mình à? Cái nào? Nhà nước đang đổ hả? Cái nào? À, điện Việt Ừ. Nhà nước đổ. À, có nghĩa là mình đi làm thuê gì? Vâng, đi làm thuê. Ờ thế một ngày làm được bao tiền một ngày làm những ngày nó không nuôi nó bảo là hai người nó một ngày hai trăm tư à, cơm không nuôi không, không. không nuôi cơm mà hai trăm tư một ngày đó là mình đi vừa kéo dây điện vừa đổ uh, cột điện à bê tông đấy à vâng à. đầu hố xong là mới à, đổ xi đổ xi xong vâng. là mới đổ à. à. thì các bạn nha bây giờ thì ờ, em vảng mới đi ờ, làm đổ cột bê tông về thì hôm nay uh, lên máy là không vọc rồi em ờ, đi làm làm về còn con cái nữa mua gì xin lỗi bố à chìa khóa nữa bố chìa khóa đi lấy chìa khóa cho bố mua gì xin lỗi bố mà nhưng sao mua gì xin lỗi bố em cho cho bố mở mở uống nước nhá đây đây nhanh thời gian này uh, covid covid này không đi làm đâu nhỉ vắng đấy nhỉ không đi làm được không đi làm được đâu muốn đi nhưng mà không làm được không đi được đâu đi uh, ờ, nó nguy hiểm lắm ừ. ừ. với lại là trong thời gian cuối tết này còn đang uh, covid còn đang đang bắt đầu bùng phát tiếp đấy ừ. tốt nhất là ở nhà thôi có rau ăn rau có cỏ cỏ thôi nhỉ nhà em gạt hết chưa hết rồi hết à vâng anh thấy đang uh, bắt đầu làm cái máy xúc kia của ai kia nhỉ vàng nhỉ xúc người người mà ở trong nằm tộc ấy à nằm tộc à vâng. à nó đào ruộng à nó đào ruộng ừ. người nhà đây về đây à chuyển uh, giường này quay đầu này à vâng quay đầu này À, anh giờ tóc vàng nhiều nhỉ? Ui, đi thôi. đây phải cất ở trong nhà này, không phải để ngoài kia là hỏng hết người đây xem tóc à, em vàng nhiều vàng ơi à kê lên rồi được đấy ấy cất ở trong buồng à, hai vợ chồng ngủ cho nó an toàn thì cất ở kho bên kia <laughs> sợ mất hợp lý đấy cố gắng à, dọn dẹp cho gọn chân làm ờ. ờ, được không đó. Ừ. đi sáng ấy là bảo có loa này và vâng, một chút đây là chỉ là người trong bếp này cái này là các cháu nhỏ ngủ bên này không mắc màn nữa các cháu ngủ màn nó màn kia vàng à, chứ có cái chân màn nó sạch không em nhà bếp là xem nhà bếp ăn mở cái cửa lên, ba thoáng rồi à bảo hai cháu nhỏ mang ít kịp không đi dạ. ở xe của của của, của chú ấy con lên lấy đi tí vâng, nữa vâng. chưa bảo bố nấu cơm cho chú con lên đói có bốn đứa con và có năm đứa nhở sáu đứa một đứa thì uh, hai đứa đi học ở tám ừ, còn đứa mới để thì bảo mẹ bán đi rồi không, phải bán là mình không nuôi nổi thôi thì không nuôi nổi để người khác nuôi ấy. gọi là mình gọi là mình cứ gọi là bán đi người khác thì không hiểu nhưng thực tế là bảng là, là để đứa thứ sáu mà đợt trước mà đang làm nhà ấy <laughs> là vợ bảng là có chữ đấy sau khi mà để à, ra thì hai vợ chồng khó khăn quá thì em mới cho người khác nuôi để nhận là con nuôi ấy cho con, con nuôi con của mình nuôi có để thì đấy thì em mua nào à bên nước này cái vòi này có cái vòi vẫn ra nước à ra mà ô hôm mới sửa rồi mà ôi lại làm gãy rồi à cái dưới này chỉ, chỉ có làm gãy thôi. nó lại làm gãy hôm mới sửa rồi mà ừ, sửa nhưng mà bây giờ nó là lại làm tiếp thì thôi à cháu nhỏ này làm gãy ừ, không phải cháu mình là cháu người khác làm luôn à thế à cái này hôm trước mà nó dài quá mình cũng đã thay một lần bị gãy rồi cái này Đấy, cháu này động lại gãy là nước nó giỏ thôi không sao vấn đề gì cả làm được à, ừ, gãy đây anh sao nước ba chè của cháu đông lắm một hai ba bốn này ba có ba đứa đứa con trai trên kia hai đứa đi học đúng không hôm nay là đấy một hai ba à, bốn đứa bốn năm đứa này nữa đứa này đứa của tu tu nhỉ ừ. đứa này cái đứa kia là đứa tu ờ đúng rồi nhầm rồi đấy một hai ba mười bốn này hai đứa đi học hai đứa đi học vâng. để đông lắm mà nghỉ để đông lắm Đấy, nước nước có về mạnh không có về đều không? Được mà. À, được. Viền ở trên này có mất không bạn? Ở ờ, à, đây là không mất đâu đúng không? À, quá trình à, em Vảng đang à, nấu cơm ấy thì à, Giang cũng à, đi quay ghi hình cho tất cả các bạn cùng xem cái khu vực nhà em Vảng và cũng là thôn à, của em Vảng là thôn Ngọn Lành thuộc xã à, Nam Lành, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái thì cũng khá là lâu rồi cũng phải gần à, một năm nay thì Giang không không lên đây ấy. hôm nay lên à, có một chút việc muốn ờ, gặp bác trưởng thôn, bác sáy ở đây với lại bà con ở đây để giúp bà con phát triển là một cái mô hình là VAC là vườn ao chuồng này. Đấy là, là hai là triển khai một số kế hoạch trong tương lai để giúp cho bà con có một cái công an việc làm nói là giúp cộng đồng mọi người. Nhưng mình đi giúp cá nhân thì nó à, rất là khó thì vì thời gian này Giang à, mọi người biết rồi là kênh của Giang là bỏ cũng gần một tháng nay mình không không đi rồi và cũng rất là nhiều người hỏi Giang là thắc mắc à, vì sao mà Giang không đi quay ở không đi chia sẻ những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn ở trên vùng cao cho mọi người xem được hôm nay Giang mới quay trở lại để à, ghi hình cho mọi người cùng xem và biết đây là khu vực dưới đây là nhà em vàng em mỉ trước mà Giang đã làm rồi thì à, phía bên trên này là đầu bản phía đằng bên trên này cơ mọi người nhà bác sấy thì hôm trước mà Giang có nói chuyện một người ở trên này Đấy, các cháu trên này đông là chơi là đang ngày nghỉ mà thứ bảy chủ nhật bảy chủ nhật là nghỉ ở trên này à, đầu bản thì à, trên này là còn có 40 hộ thôi 40 hộ thôn nhuận lành này thì còn rất là nhiều hộ gia đình khó khăn đấy mọi người à, các bạn có thể để xem cái video trước mà Giang đã làm cái này mọi người biết là có cả cô ở trong miền Nam này đúng rồi Thủy Quân trực tiếp ra đây đi cùng Giang với lại là em ờ, Hương nữa mà người xem video trước là biết rồi quá trình mà Giang làm căn nhà bảng em Mỹ ấy mọi người biết rồi đấy thì uh, cuộc sống ở trên này thì uh, còn rất là nhiều ngôi nhà mà nó tạm bợ mà mọi người không thể tưởng tượng được đâu vực này ngày trước là khu vực uh, trường mầm non của của cái thôn ngọn lành này, nhưng mà giờ chuyển xuống dưới cho mọi người tại vì trên cao này đường đi lại khó khăn nên các cháu đi học thì uh, trên này nó cái điều kiện nó không không không được đảm bảo lắm nên là trường là chuyển xuống dưới thì xung quanh đây mọi người biết là có những căn nhà bà con ở mà bào hông mông hầu như là ở tạm hết rồi là căn nhà mà chưa được gọi là, là nó gọi là kiên cố lắm và nó có một cái chỗ mà nó ở tốt hơn nhưng mà người đồng bào người ta vẫn uh, sống và người ta vẫn làm việc và người ta không bao giờ cảm giác là người ta kêu than như này đâu nhưng mà khi mà mình đi trải nghiệm như này hoặc mình đi à, giúp bà con này và mọi người lên thực tế ở trên bản này mình biết được cuộc sống của bà con vất vả nó như thế nào và đường lại đi, đi lại nó khó khăn như thế nào người vào đây chào em nhá ờ nữ nhà không kéo kéo gỗ làm gỗ là à đây à Ờ, khỏe đó quá đang, đang nấu cơm à đang nấu cơm à hôm nào mới dừng nhà thì ờ, bảo bảo ờ, anh nhá à, anh anh giúp tấm lợp nhá à, đây là giới thiệu mọi người đây là em uh, mỹ nhá ừ, mỹ là có được mấy người con nhỉ em, em cháu từ cháu sáu đứa à, hay bốn đứa à? cháu từ cháu từ là bốn đứa nhỉ <laughs> đúng rồi bốn đứa bốn bốn đứa con mọi người nhưng mà chồng là mất rồi chỉ còn à, mỗi mình em đó thôi ở căn nhà nhà mì đoạn nào nhỉ trên đây nhỉ đi lên nhà chơi đi thì yeah, à, mọi người Nghe em mỉ à, trước mà Giang lên giúp đấy thì có chia sẻ với mọi người là em ấy là chồng là mất đấy có bốn đứa con rất là vất vả nuôi bốn đứa con thì trong thời gian tới thì em ấy muốn làm nhà gỗ ấy thì là có một anh ở bên uh, thôn khác là thấy uh, gia đình của chị là có bốn đứa con và chồng mất rồi anh ấy có sang bên này là cũng mong muốn là cưới em mì thế làm vợ và giang cũng chia sẻ luôn à, với uh, em mì và nếu như anh đó xác định là yêu em mì và chấp nhận là nuôi bốn đứa con của em mì chồng trước của em mì ấy, thì giang sẽ giúp là cái tấm lợp đấy còn gỗ thì uh, gia đình tự đi xẻ đấy, tự đi làm đấy mọi người còn đây là nhà em mỉ đằng sau này xin mời mọi người à, xin mời tất cả các bạn là cùng nhau làm đến cái này em mỉ nhé Nói chung là nhà em mỉ thì cũng thuộc à, dạng là gia đình là khó khăn nhất ở thôn Ngọn Lành này. Sau gia đình nhà em Vảng đấy nhá Em Vảng là ngày trước là cũng một đời vợ vợ bỏ đi Sau đó thì à, cặp em mỉ cũng tên là mỉ. Thì em mỉ này là chồng bị rắn cắn mất này cũng hai đứa con hình như là hai vợ chồng có bốn đứa sau về à, đẻ thêm hai đứa nữa thành sáu, và cái đứa thứ bảy nằm trong bụng mẹ mà lúc đấy mà đang làm nhà ấy, sau khi mà làm nhà xong thì em mỉ đã chửa chửa xong là gia đình khó khăn quá không thể nuôi nổi nữa lại đưa cho người em của chị gái em vàng à, em gái em vàng đấy là người người anh chị gái em vàng nuôi mình hay gọi là nhận bố nuôi gì đấy còn nhà em mỉ Thế này thì hoàn cảnh hôm nay đưa mọi người lên thực tế để mọi người biết nhà này Đấy những căn nhà hầu như là rột nát này Mọi người xem ở dưới này cũng có một căn nhà là cũng một gia đình vợ chồng trẻ đây này Đấy như là đình nhà vợ chồng trẻ mọi người biết không à? Nhà là tấm pro thì nát hỏng hết nhá Mà ở rất là lụp sụp là căng bạt này, lợp bằng bạt này Người ta vẫn ở đấy Còn nhà em mỉ thì cũng vậy này đi vào trong nhà trước tí là mình đi quanh nhà để cho mình cùng xem hoàn cảnh em nhiều đấy nhở để chủ rất nhiều nuôi gà thế con nuôi được nhiều gà không ô con lợn đây này con lợn này nhà ai đây con lại con à à của nhà bác sấy à ừ. không phải của nhà mình à lợn ừ. nhà mình tôi đi vào trong nhà nghỉ à, nấu cơm chưa không. <laughs> À, gì nấu không con đi nấu à <laughs> đấy mọi người vào trong nhà em nghỉ có gì đâu có hai cái giường giường này đây hai cái phẳng giường bên này là chặn bát ở bên này luôn này ở bên này là một cái giường với cho các cháu nhỏ trong nhà thì có một cái bếp luôn ôi nhà bạn à, có mấy ba bà thóc này thôi à? anh hết thóc vào rồi cuộc sống của gia đình nhà em nghỉ đấy ai mang ớt nhiều nhở cái này bán à phí rồi anh em ơi Ăn Ăn được à? Ồ <laughs> không bán à? Thế á? Cái lắm thơm lắm Nó rất thơm Này làm lâu chưa mỉ? Chị tao à? Anh Lử làm à? Ai làm? Mình tự làm à? Mình mình tự làm à? Thế cho xin một lọ được không anh nhỉ? Có xin một lọ được không? hả cho đi cho một lọ về nhá về ăn nhá đấy <laughs> mọi người đấy người đồng bào rất là rất là dễ tính đấy lử là đi đi làm rồi đúng không nhỉ ừ. lử đi làm rồi đúng không lử ấy à đi à đây đây sẻ gỗ nhỉ lử là đang đi sẻ gỗ để à, chuẩn bị làm một cái nếp nhà mới ấy thì là cái nền nhà làm ở vị trí nào ở bên kia à? ừ. nền nhà mới ấy ừ. bên kia đúng không ừ mỉ là đôi khi là tiếng kinh lúc biết là lúc không <laughs> nên là nói chuyện rất là khó có không lử đâu thì à, cũng chia sẻ mọi người luôn là hoàn cảnh của em mỉ cũng như à, hoàn cảnh của em vàng mỉ ở mà đợt trước mà giang xây căn nhà kia thôi thì em ấy cũng à, chồng mất nên phải nuôi bốn đứa con sau đó anh lử này là anh mà à, quý mến em mỉ này sau mới đến là hai đứa đến với nhau nhưng mà chưa đám cưới đám hỏi gì đâu nhưng mà hiện tại thì anh lử là đang đi xẻ gỗ nhỉ sẻ gỗ là chuẩn bị làm cái nếp nhà mới ấy chắc thì trong năm nay là làm được thôi nhỉ cố gắng làm trong năm nay đi nhỉ à. chứ không ở căn nhà bé ti này có bên là chiều này nha người để ý 4 mét để 5 mét là 5 năm 25 25 mét vuông một căn nhà thôi đấy mà chiều là 5 mét là 5 năm 25 đấy là ấy là ngon bí là cũng không có gì ăn đâu Ở các cháu đi học các cháu đang chơi ngoài kia quá Ê. Ừ. thôi xem nấu cơm đi ăn cơm là tí nữa mà ăn cơm đi nhá à. thì ờ, tí nữa sang xem cái nếp nhà mới của em mỉ bên kia thì nãy thấy em vàng nói rồi đấy có nếp nhà rồi ờ, cứ xem nấu cơm đi nhá rồi anh ra ngoài này một chút thăm một chút anh nhá cứ bảo lửa đi xẻ gỗ đấy đi nhá đủ đi nhá thế sau nhà em mỉ thì men quay cho mọi người xem luôn nên đi xung quanh đây này đi lên đây này nhìn rõ là căn nhà chưa mọi người có thể ờ, quan sát thì uh, camera em quay cho mọi người một vòng đi xem nào mọi người xem cái căn nhà của ờ, gia đình nhà em vàng em mỉ đấy cũng không khá giả gì đâu nhé nhưng gọi là nghèo rồi thứ hai trên bảng trên này thì ờ, các hộ gia đình hầu như là khó khăn lắm Đấy, uh, camera vừa quay uh, cho mọi người xem một vòng này mọi người uh, nhìn thấy được căn nhà rồi là nó nhỏ thì khoảng chừng 25 mét vuông thôi đó rất là nhỏ và ờ, ở trong nhà thì mọi biết là có hai cái giường mà giường thì mọi kê bằng uh, phản thôi và trong nhà cũng chẳng có gì cả ngoài cái mấy lọ măng ớt <laughs> mình có trêu em mỉ ở tí xin một lọ về ăn em bảo lấy thì lấy chứ mình không bán mình không bán còn uh, em lử thì đi xẻ gỗ giới thiệu cho mọi người biết là con đường này lên lên ờ, cái cái đỉnh gì cao cao nhất nhỉ? Đỉnh đấy á? Ừ. Đỉnh đó. là lên đỉnh cao nhất rồi, đỉnh đấy. Đỉnh sang bên ngọn chín. Ngọn ừ. chuyến, ngọn ờ. chuyến. Ngọn chuyến à? Vâng, ngọn chuyến. Nhưng nhưng mà anh gọi là cái đây nó như hình châm nón này, nếu mà nhìn nghĩa lồ lên này. Nghĩa lồ hình châm nón này. Đúng là Ngọn nó này luôn. À thế à? Ừ. Ngọn sương sương muốn là không không nhìn thấy thôi. Thấy thôi. À thế à? Nghĩa không có sương thấy nhìn thấy rất là rõ ràng luôn ờ. đính gọn lên thì cả căn nữa thấy hết cả nước thấy hết chỉ là Trung Quốc không nhìn à, thấy à? thôi ừ chậm ừ. táo này à, chỉ vào trong quất thì không à, thấy được còn là cắn người thấy hết con dê đi theo phẳng con dê đi theo kìa mọi người kìa DOP này quay nhanh quá để ăn thua quay được này say rượu hai cái này 4 triệu rồi hả hai cái bờ này 4 triệu rồi đây 4 triệu á ừ. Không mọi người dưới rồi đáp mà hôm nào hôm nào hôm nào anh mua máy xúc lên nó có nhỉ làm anh mua thử máy nhiều tặng bảo kiện rồi mình uh, đùa à, vảng với là sau này nếu mà có tiền mình mua máy xúc lên mình uh, uh, ấy làm cho bà con không thôi bà con được tiền giàu bà phải cho tiền giàu đấy đúng rồi đây là có tiền giàu rồi Hãy không ừ, biết được con dê có đi theo nhở? Nào nào nào dạ, thích anh đúng không? Có phải kiếp sau, kiếp này là ấy là bạn không? Bè Dê mình Quay Dê Đức quay video như kiểu bị bố đơn thoải mái lắm rồi Ô, chị Miến Nhiều thế nhờ vàng nhờ Bà thằng Đức này mắt tinh hơn mình này À con á miếng này nhiều mà trên này bà con không hay ăn chim đấy nhỉ không, không ăn mà không được ấy ôi là mấy hai cột điện ơi hỏi thằng này này mày giùm hai cột điện anh mua dây đồng cho mày đấy là mày à, làm vài con mồi nên là giật tung tung thôi dây đồng nó tự à, nó nó à, nó to không này cái này 13 triệu 500 này Ủa 13 triệu 13 triệu 500 Này làm trên này chắc lâu rồi đấy nhỉ Vừa vừa về thôi Ui về lần lần tầm ờ, 30 triệu thôi 13 triệu, đây này là 16 triệu, 29, 29 triệu, 4 triệu Thế là mấy chục triệu cái này Làm trên này được tháng chưa? Chưa Tuần tháng mà được số tiền như thế rồi rồi Là một ngày gần 5, 5 triệu rồi Nó là một ngày gần 5 triệu rồi Không được nghe vàng nói chuyện là một ngày à, làm một năm triệu máy xúc ôi rồi chóng hết cả mặt ôi rồi ôi rồi à con này con trâu là vàng to mà này không không chưa một năm dưới to bản này bé hơn à con này mua tầm mười sáu nghìn triệu ôi ôi lên cái đỉnh cao trên này hay đấy nhỉ ừ. ba ngày thế không à? ba ngày luôn không nằm bỏ thời gian mình lên thì kia chơi. 3 ngày mới lên đến đỉnh kia. Không, 3 ngày, ba ngày. Cái đỉnh kia là 3 ngày thôi. À, một ngày đó gì? Ừ nó phải thành người hay đi đến này một ngày với chân đi á. Thế à? Nhưng mà phải ờ, đi được thì mới làm được. À. Cái ruộng này nó muốn bán. Chỗ nào? 8 4 18 triệu. 48 triệu á. Ừ, cái này đấy phải xếp vàng ơi, là Hai vàng có tiền mua đi. Ui, không có. Con dê nó cũng muốn đi theo kìa. Mua mua tóm xanh vâng. nó. Tám triệu rồi đó. Ờ, đâu đừng vừa cái ờ, ruộng nương ờ, của vàng đâu. Ruộng nương ở dưới kia này. Ôi ruộng nhà em tận đây á? Vâng. Xa hơn à? Xa hơn. Xa hơn người khai kìa. Xa hơn khai khai thì chở một bao thóc về đây đường như này thì đi vào mắt à khai thì còn xa hơn nữa không đủ đúng rồi chị bà con cái này mà cho rang lên ở trên này thì thôi thôi không là nổi để chè này chè đây này chè to rất là chè này thì ờ, to thì có cây bằng ờ, của suối giàng mà không bằng được suối giàng là 300 tuổi tuổi suối giàng cạn xấu mà đây cũng rất là to này cái chè đây là nó mọc tự nhiên này thời à, ngày xưa các cụ hay trồng nó cứ bắt đầu nó phun thuốc thì luôn đấy mọi người không có độc hại cái là nó an toàn lắm đi bộ nó mệt lắm cao nhất chết không bắt tay nha Đâu đất à, nhà vàng từ đoạn nào đoạn nào? Trong phố. Ôi đi xa nữa bạn. Uh cao vậy ta ừ tao mà khai thác quế trong này chắc khả năng phải đổ được bê tông kem mới vào được không mười hơn thế nào hai nghìn hai chi thì nó đổ bê tông hết rồi <laughs> nếu có lên là không được bằng được đó dạ. này vui quá đến đi xem ai hoa chuối rừng kìa dạ. đó dạ, nhìn thấy hoa chuối rừng kìa cameraman à? quay đi nhìn thấy không không thấy <laughs> mắt caramel à, bây giờ không không giờ những cái hang như là mặn nhỉ đúng không ừ, có hang là hang thôi đúng không hang thôi đấy có hầm nó chui vào không có anh muốn khám phá lắm đúng chú khê chắc có con to sâu sâu à ừ cái con cái tháp cái trắng kia đấy yeah. ừ mới đi vào sâu không sâu chứ đủ khoảng mấy nhà ở đấy không phải ờ. điểm dặn đâu yeah. ừ. làm thế nào sang đấy được nhỉ có chứ được mà cái đường đường là dễ làm ừ. Ôi. ở bên kia mọi người có một cái hang nhà hang như ở bên ờ, ở cái uh, bên uh, dòng sông Nho Quế ấy. có một cái hang thụt đấy mà cái kênh uh, Hoàng Nam thách thức tôi ấy phải nói là xuống một cái hang thụt rất là rộng lúc ấy mình thấy một cái đá đá mình bảo bà con mà nói là có hang ở trong đấy là có mấy nhà ở mọi người rất là hay hôm nào đấy mình sẽ sang đấy là để khám phá sao điểm hôm nay là không có thời gian để khám phá nhiều thì lúc nữa bạn còn phải đi làm ấy chỗ này luôn nhưng là sang có quế bảo đấy à vâng à, có quế nhưng to bằng này không trồng được hết đâu không có tiền đây là có cái chuối rồi cái chuối rất kê hết nhìn không biết cái này là khe đây là mùa này là lúc nào nó cũng chảy như này phải bác à, không chảy ra mình phải lấy ờ, cái ống nước ờ, à cái ống nước mà dẫn đen ờ, đen đúng không đấy, đấy đúng không đấy thì hôm nay giang phía bắc này à, xây là đang khảo sát cái, cái đất ở đây ấy. để sau này giang lên cái dự án là đào ao thả cá về làm cái mô hình là VAC để cho bà con ở trên này. Đào sâu vào, đào, đào sâu đào sâu vào thì lấy đấy à. đánh sang đất này. thì đánh như này. Ừ. Thì làm sau này làm Chứ là cái, đường cái, cái, to cái đồng, này đi. Cái đồng ở đi ở dưới này. Đúng đúng rồi. Này mình kha mình lấp ở đây luôn được Đấy Sau này thành con đường đi rộng sang bên kia đúng không? Ừ cái này thì lấp đất bào thì là bạc ờ, ờ, đào hết bạc cái ừ. đường bên kia sang đất cho vào cái này là đất đất đất của bác hết nha đúng không nhỉ? Vâng, đất của bác hết. Thì ờ, đấy Giang cũng đi với bác để chia sẻ với mọi người như vậy thì trong thời gian tới để xem là bác bác hỏi người ta chỗ này là đào lấy bao tiền chỗ này. Này bác hỏi thử lấy xúc ở đây triệu đấy. đào đến bên kia. Ừ. To chỗ này đến ờ, đi tiêu cơ ừ. ừ đến bên đây là răng ạ à? Ừ. đó là ôi vẻ đồ đến bên đây còn dây tắm dây đấy sang bên kia đấy ừ. rộng ừ. Thế là đỏ đỏ hẳn rồi đào xuống mà cái, cái, cái, ờ, bên kia nó hấp vào đây thì mới có đồng to rồi bắt đầu mới đào sâu xuống mà đấy mới là đào sâu xuống cái này thì dùng cái à, ao nó tốt ừ. thì mình à, mới à, làm một cái lám đây mà ban đêm mình phải nhỏ. quay ừ. đấy lúc cá to thì ban đêm mình phải quay đấy ừ. thế không, không người ta trồng đất đấy <laughs> bây giờ vâng. nó bảo là đi sủa cái rừng ở dưới cho vâng, vâng chú vâng. lanh vâng, vâng. thế bác đi nhá vâng, vâng có gì cháu sẽ liên lạc vâng. rồi uh, Đấy thì uh, Giang nói chuyện với bác say và cũng về tham khảo cái vị trí này rồi Thì uh, hiện tại là chưa biết là mình uh, đào một cái ao hết bao tiền Đấy, Tối về thì Giang sẽ gọi điện cho gái bản Để chứ mà gái bản đã đào ao ở trên trống trơ ấy mọi người nhá Thì là cái ao ở trên trống trơ là không biết là bao nhiêu tiền Giang phải hỏi gái bản đã Để mình xem là đào một cái ao nó bao nhiêu tiền Có thể một cái ao là 10 triệu Tùy theo cái độ uh, sâu với lại là cao ấy nên là cái dự án của Giang trong thời gian tới là muốn giúp bà con ở thôn Ngọn Lành này, này. À, tất cả các bạn, mọi người và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và mong muốn ủng hộ cái dự án này của Giang cảm thấy khả thi có thể là ủng hộ à, qua cái số tài khoản của Giang để à, mọi người là mỗi người một chút để ủng hộ giúp đỡ bà con khó khăn ở trên này mình, biết rồi đấy thứ nhất là dịch covid thì mình không đi làm được thời gian qua thì Giang cũng gọi là mình bận một chút thời gian để mình đi làm mình kiếm một chút thu nhập để mình có tiền xăng để đi lại để à, giúp đỡ bà con ấy mình mong mọi người thông cảm vì sao mà ra không ra được video đều đặn cho mọi người còn dự án này thì à, trong thời gian tới mà làm được thì Giang sẽ thông báo cho mọi người biết là cái dự án này là số tiền của ai như thế nào cho mọi người rõ. và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé ở những video tiếp theo. Bye bye.